mọi tiến bộ về chống tham nhũng đều được hoan nghênh. Những năm gần đây, công cuộc chống tham nhũng được tiến hành quyết liệt. Kết quả là có rất nhiều cán bộ cao cấp bị vào tù và mất chức mỗi ngày thêm nhiều. Một mặt thấy được sự tích cực trong công cuộc chống tham nhũng, nhưng mặt khác lại là nỗi lo, mà nỗi lo lớn hơn mừng vui. Không phải lo rằng kỷ luật hết thì lấy ai làm việc, mà lo vì cách chống tham nhũng hiện nay dù tiến hành quyết liệt đến đâu, mạnh mẽ đến đâu cũng không làm thuyên giảm tham nhũng. Bởi vì bốc thuốc không trúng bệnh, chưa chống tham nhũng tại nguồn gốc sinh ra tham nhũng. Nếu quả đúng như dư luận đang lan truyền, rằng hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ bị nghỉ hưu vào năm tới vì liên quan đến trách nhiệm trong đại dịch Covid-19 thì phải nghĩ đến phương thức khác về chống tham nhũng. Hình ảnh hai ông phó thủ tướng có khả năng cao sẽ phải về vườn sớm do bê bối nghiêm trọng gần đây. Những khuôn mặt được dư luận đánh giá phần nào là có trí tuệ dường như sạch sẽ, cuối cùng cũng không tránh được tiêu cực. Từ xa xưa, tiền nhân đã dạy ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Trường qua một đường ống dài thì chịu ảnh hưởng của không khí và nhiệt độ trong đường ống đó. Nóng thì phải chịu nóng, lạnh thì phải chịu lạnh, thơm thì được thơm, không thơm thì chịu không thơm bẩn thì phải lắm bẩn. Có ai có thể đi xuống từ cấp thấp nhất lên cấp cao nhất mà thoát được khỏi tác động của cơ chế. Nếu tiếp tục cơ chế như thế này thì sẽ còn mất nhiều cán bộ nữa. Dù là thầy giáo, bác sĩ hay nhà khoa học, khi bước vào con đường quan chức có nhiều quyền lực sẽ khó tránh khỏi tiêu cực vì cơ chế bị khuyết tật. Khuyết tật thúc đẩy tham nhũng, những kẻ biết lợi dụng khuyết tật của cơ chế đã trở nên giàu có, nhanh chóng kèm theo sự sa ngã của hàng loạt cán bộ cao cấp. Trong cơ chế hiện hành, ai bước lên bậc thang quyền lực thì cũng khó thoát khỏi tham nhũng. Không tham nhũng về kinh tế, tiền bạc, thì tham nhũng về danh vọng, tham nhũng quyền lực, tham nhũng tình cảm, thậm chí tham nhũng nhiều thứ cùng một lúc. Đại dịch Covid-19 là một bằng chứng thực tế đau xót. Từ đó có thể thấy chống tận gốc tham nhũng là phải cải cách thể chế, Điều này đã được nhiều lãnh đạo cao cấp của nhà nước nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng chưa được triển khai trong thực tiễn. Hình ảnh chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không mấy hiệu quả. Vậy phải cải cách những điểm nào? Thứ nhất, cách mạng về tư pháp. Cai trị bằng pháp luật chứ không dựa vào việc đạo đức tự nguyện. Trị bằng pháp luật chứ không phải trị bằng phê bình nghiêm khắc hay cảnh cáo Càng không thể tự phê bình hay rút kinh nghiệm, nhưng muốn pháp luật được thực thi nghiêm minh thì pháp luật phải không chịu sự chi phối của bất cứ lực lượng nào. Pháp luật là phải độc lập với mọi quyền lực, nghĩa là phải tiến tới một nền tư pháp độc lập. Nếu không có một nền tư pháp độc lập thì không thể chống được tham nhũng, nhất là tham nhũng quyền lực. Thứ hai, đề cao trách nhiệm cá nhân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc đến phân cấp, phân quyền cần phải nói rõ thêm trách nhiệm cá nhân. Nói đến trách nhiệm cá nhân là để khác với quyết định tập thể. Quyết định tập thể thì sẽ khó pháp trị. Quyết định tập thể chỉ để cho một số tình huống cụ thể, còn trong điều hành hàng ngày thì trách nhiệm cá nhân phải là thống soái. Đừng nghĩ rằng đề cao trách nhiệm cá nhân và giảm vai trò quyết định tập thể thì sẽ dẫn đến lũng đoạn quyền lực, độc tài, vì trách nhiệm cá nhân được kiểm soát bằng luật pháp còn quyết định tập thể làm cho luật pháp khó thực thi. Chống lũng đoạn cá nhân dễ hơn chống lũng đoạn tập thể, dễ hơn chống lũng đoạn cá nhân nứt bóng tập thể. Hình ảnh khi các phó thủ tướng nhúng chàm, ông thủ tướng phải chịu trách nhiệm liên đới. Thứ ba, cải cách thể thức bổ nhiệm cán bộ. Vì đề cao trách nhiệm cá nhân là dồn quyền lực trong điều hành hàng ngày cho cá nhân, nên lựa chọn cá nhân đứng vào những vị trí có nhiều trách nhiệm quan trọng, cấp độ 1 thì phải quyết định bởi trí tuệ của đa số chứ không thể quyết định bởi số ít. Còn khi đã chọn được cá nhân vào vị trí cấp độ 1 bởi trí tuệ của số đông rồi thì cá nhân đó sẽ được quyền lớn trong lựa chọn cấp dưới là cấp độ 2 để điều hành. Cách bổ nhiệm cán bộ tại Việt Nam hiện nay được quyết định bởi số ít cho cả hai cấp độ 1 và 2 vừa nêu. Tập thể số ít quyết định nhân sự cấp độ 1 thì không đủ tin cậy tập thể số ít quyết định nhân sự cấp độ 2 thì trở thành thọc gậy bánh xe. Kết quả cuối cùng là hiệu quả công việc kém. Thứ tư, gắn trách nhiệm với quyền lợi. Đề cao trách nhiệm cá nhân thì phải gắn với quyền lợi. Ngoại trừ độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh thổ, còn lại không ai chịu trách nhiệm đến mức bị mất mạng và lao tù mà không có danh lợi. Cho nên trách nhiệm luôn đi đôi với quyền lợi. Quan niệm dựa vào lý tưởng, ý thức tự giác, lòng yêu nước sẽ hoàn toàn phá sản trong điều hành kinh tế thời bình. Còn nhiều điều cần phải thay đổi mà không thể đề cập hết ở đây. Có kể ra mà nơi có quyền lực thay đổi vẫn không chịu thay đổi thì cũng chưa giải quyết được vấn đề. Chống tham nhũng là điều rất cần và luôn được hoan nghênh. Quan trọng hơn là phải tiêu diệt nguồn gốc tham nhũng, xót xa vì những người có nhân cách sau khi bước vào con đường quan chức đều chịu hao mòn nhân cách. Bao nhiêu người đã xa cách người thân, mất thầy giáo, mất bạn bè vì cơn cuồng phong hao mòn nhân cách. Nếu cơn cuồng phong hao mòn nhân cách tiếp tục càng quét nhiều năm nữa thì họa càng thêm lớn. Phải kêu to lên vì cơn cuồng phong hao mòn nhân cách làm suy yếu dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin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 Cuộc họp Bộ Chính trị hôm 24 tháng 12 năm 2022 diễn ra gây gắt và đầy kịch tính. Kết quả bỏ phiếu trong Bộ Chính trị đã kết liễu số phận chính trị của cả hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Phạm Bình Minh sẽ thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thôi đại biểu Quốc hội khóa 15. Vũ Đức Đàm sẽ thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Cả hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ nghỉ việc vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, nghỉ hưu chính thức vào ngày 1 tháng 12 năm 2023. Quy trình tiếp theo sẽ là Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ làm thủ tục trình lên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 xem xét và ra nghị quyết công khai. Dự kiến hội nghị bất thường Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2022. Quốc hội khóa 15 sẽ có kỳ họp bất thường vào sáng ngày 5 tháng 1 năm 2023, ngay trong ngày khai mạc, sẽ làm công tác nhân sự. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn về việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo sẽ cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Sau đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn các tân Phó Thủ tướng Chính phủ theo tờ trình của Chính phủ. Hình ảnh hai ông Phó Thủ tướng, trái là ông Vũ Đức Đam và phải là ông Phạm Bình Minh. Sau khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao bị khởi tố, bắt giam, dư luận trong và ngoài ngành ngoại giao vẫn đồn đoán là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh có thể sẽ thoát qua khe cửa hẹp nhờ vào gia thế và mưu lược Tuy nhiên, phe tấn công quyết tâm kết liễu sự nghiệp chính trị của con trai ông Nguyễn Cơ Thạch trước mùa xuân năm 2023. Họ liên tiếp tung ra đòn phủ đầu với những nhát chém chí mạng. Ngày 14 tháng 4 năm 2022, khởi tố bắt giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu thư ký của ông Phạm Bình Minh, thời ông Minh làm Bộ trưởng. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, khởi tố bắt giam ông Nguyễn Quang Linh, đương giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và cá nhân ông Bùi Thanh Sơn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là đại đệ tử của Phạm Bình Minh khi tổ chức làm công tác nhân sự cho Đại hội 13. Cả hai Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và Lê Hoài Trung tranh nhau ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và chính Phạm Bình Minh ủng hộ bảo kê cho Bùi Thanh Sơn vượt qua Lê Hoài Trung. Hình ảnh văn bản chưa thể kiểm chứng độ chính xác trong tương lai của hai Phó Thủ tướng Việt Nam được lan truyền trên mạng. Cũng cần nhắc lại, nhiệm kỳ 2016-2021 ông Phạm Bình Minh giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, phụ trách công tác đối ngoại của nhà nước về đảng ủy ngoài nước. Phạm Bình Minh là con trai út của cố Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Cơ Thạch, tức là Phạm Văn Cương. Ông Minh là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa từ khóa 10 đến khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị tại hai khóa 12 và 13. Vụ án chuyến bay giải cứu đã lộ nạn hối lộ, tham nhũng cùng những bê bối ở Bộ Ngoại giao hết sức kinh hoàng. Trách nhiệm cao nhất chắc chắn thuộc về Phạm Bình Minh. Mặc dù đến thời điểm này ông Minh vẫn chưa viết đơn xin từ chức, nhưng các chớp bu trong đảng đang ép ông Minh ra đi nếu ông không muốn nhập kho. Hai con trai của ông Phạm Bình Minh là Phạm Bình Anh Phó Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao và Phạm Bình Nam, công chức tại Văn phòng Chính phủ, đang bị xem như con tin. Nếu như hai ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 là Hoàng Trung Hải cùng Nguyễn Văn Bình hạ cánh an toàn trước Đại hội 13, bảo toàn được sinh mạng cũng như giá trị tài sản, thì chuyến rút lui này của Phạm Bình Minh sẽ khó khăn, gây cấn hơn rất nhiều. Ông Minh muốn ra về sau cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong ban chấp hành Trung ương đảng đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư vào năm 2023 nhưng bị từ chối. Lý do đưa ra là anh không còn đủ uy tín phục vụ thì nên viết đơn. Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng, được quy định tại thông báo 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị. Hình ảnh thông báo 20 khuyến khích cán bộ sai phạm tự xin từ chức một phó thủ tướng khác là ông Vũ Đức Đam cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự như Phạm Bình Minh. Nhưng Vũ Đức Đam cam chịu hơn. Vũ Đức Đam không xuất thân trăm anh thế phiệt như Phạm Bình Minh. Bố của ông Vũ Đức Đam chỉ là một nông dân thứ thiệt. Vì vậy hoạn lộ của ông Đam rất lận đận. Tuy là ủy viên giữ khuyết khóa 10, ủy viên Trung ương đảng khóa 11, 12, 13, nhưng ông Đam vẫn không được vào Bộ Chính trị. Dân chúng thì hả hê, tung hô đốt lò. Đâu hay rằng ở thượng tầng, phe nhóm trong đảng đang mượn gió bẻ măng, truy sát lẫn nhau để giành quyền lực. Người trong cuộc như ông Đam ngán ngẩm, kinh sợ, hai nhiệm kỳ làm phó thủ tướng phụ trách văn xã, về lý thuyết thì phụ trách các bộ như Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nhưng thực tế, mỗi nơi này đều có một ủy viên trung ương phụ trách, nên ông Đam chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Khổ thân, thực quyền thì không có, khi những nơi này hư hỏng, bê bết, sai phạm, tham nhũng, hối lộ thì cấp trên lại đổ hết vào đầu ông Đam. Ngày 1 tháng 10 năm 2022, 3 ngày sau khi trợ lý Nguyễn Quang Linh bị bắt giam, Vũ Đức Đam đã chính thức gửi đơn cho Bộ Chính trị xin nghỉ việc